Chào mừng cả nhà quay lại với kênh Toàn Thành Phát của mình ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu một vị trí chiến lược tại Bình Phước. Và vị trí chiến lược đó ở đâu? Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu trong video này nha cả nhà. Vâng, đó chính là Bicomex Đồng Phú, nơi chào đón các nhà đầu tư thông minh. Tại sao lại là Bicomex Đồng Phú mà không phải là những vị trí khác? Đồng Phú có đường quốc lộ 14, đường tỉnh DT741 đi qua đó là những con đường giao thông huyết mạch nối liền Đồng Phú với Tây nguyên thành phố Hồ Chí Minh. Trong thời gian tới, theo định hướng phát triển của tỉnh Bình Phước giai đoạn năm 2020-2030, tỉnh Bình Phước sẽ mở rộng các cụm khu công nghiệp với quy mô cực kỳ lớn. Đặc biệt, quy hoạch Bicomex Đồng Phú có quy mô là 6.300 hectare đây sẽ là bước tiến lớn cho huyện Đồng Phú nói riêng và tỉnh Bình Phước nói chung. Như chúng ta được biết, sáng ngày 3 tháng 6 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước tiến hành khởi công triển khai những bước đầu tiên xây dựng tuyến đường tạo lực 4. Tuyến đường số 4 nối từ DT741 đến đường cao tốc Đồng Phú Bình Dương dài 8,2 km tại số 60 km cộng 750 với tổng vốn đầu tư trên 29 tỷ đồng. Đây là một trong những tuyến đường quan trọng kết nối từ trung tâm hành chính huyện Đồng Phú đến khu công nghiệp BKMX Dự kiến đến năm 2022, đường số 4 Đỗ Nhựa là tuyến đường thông đầu tiên từ DT741 vào khu công nghiệp Vincomex Đồng Phú. Vincomex sẽ triển khai các thủ tục pháp lý cần thiết và đầu tư xây dựng hạ tầng vào năm 2022. Khi đường số 4 hoàn thành, Đỗ Nhựa và thông vào cổng khu công nghiệp Vincomex Đồng Phú thì đất trên tuyến đường này sẽ vô cùng lung linh, đẹp hút tầm nhìn và tất nhiên giá cũng xứng tầm với vị trí. Nhà đầu tư thiện chí thì hãy liên hệ mình theo số điện thoại 0972 332 894 để mình cung cấp cũng như là đưa ra những sản phẩm tuyệt vời nhất cho những khách hàng đầu tư trên tuyến đường này. Và ngày hôm nay mình xin giới thiệu hai vị trí chiến lược trên tuyến đường số 4. Đó là lô đất ngang 5 sau 45 có 100 mét thổ cư đã có số và mua công chứng ngay nha cả nhà. Lô đất này thì có giá là 1,3 tỷ. Và một lô đất nữa đó là ngang 10 sau 45 có 100 mét thổ cư. Giá bán của lô này là 2 tỷ 350 triệu. Hiện tại lô mà ngang 10 mét thì mình đang có 8 lô và cái lô 10m này thì thổ cư đã vừa và tiến độ thanh toán thì linh động nha cả nhà khi nào mà hết dịch thì chúng ta sẽ ký công chứng được và hai vị trí đất này thì cách cổng khu công nghiệp Megamark đầu phố chỉ tầm khoảng 900m đã được cưa cây và sang ủi mặt bằng bằng khoản nhà đầu tư thiện chí thì có thể thương lượng giá trực tiếp theo số điện thoại 0972 332 894 gặp toàn tỉnh phát Megamark nơi chào đón những nhà đầu tư bất động sản thông minh